Good morning cả nhà Hôm gài có cái hồ này không á mà Làm đâu mấy tháng trời chưa xong Mới được tới đây nè Nay bữa nay mình đi nó đỡ nó không có sụt xuống này nè Quy Đất như nó dẻ dẻ à, phải không? Dạ Đứng rồi nè Đỡ chỗ này đi sẽ sụt lên sụt xuống thôi Bước chân xuống đây một cái là phát là dính đây luôn á Nó cứng rồi nè có cái phích này cũng lợi hại em em phải không ừ. có cái lỗ này cũng lợi hại nhiều khi nó chứa nước nữa cái nước yeah. thành cái uh, à, mini, mini, mini lagoon đi. Hử? đi lagoon. Mini lagoon. Bạn mà điện nắng nào làm không này này giống như là cái con cái là biết mấy cái chỗ à, mình nhớ cái chỗ họ lần mình chưa mình cắt mấy cây sắt không mình không mình nè ừ. chắc tí nữa mình lấy cái à, cái súng mình bắn mà lấy cái máy này ra luôn cái đắt hả ừ. không yeah. Dạ. bàn cho thẳng luôn cái này nó cứng cứng rồi bấm đi cái này phập phập phập phập mình sụm yeah, dạ, bữa nay mình bàn cho nó thẳng này ra cái mình luyện uh, cỏ với di xôi lên là cho nó mọc cỏ mới ở Việt Nam thì đi làm cỏ còn ở đây thì đi trồng cỏ nó ngược đời với thế giới mới vừa qua bão thằng cắt cỏ là nó làm nó cắt cỏ cho mình nè trống trống nè chắc tí nữa mình cũng luyện à, một xe vô chỗ đó đó quy cho một xe đi vô trong chỗ cái à, cái sắp thịt cái cho nó máy sắp thịt cái queo cho nó sạch sẽ tí tí cho nó vô đây xe đi cho nó sạch sẽ để nhìn cũng thấy nó dơ quá tí nữa chơi ra giờ mình cho vô đây xe nè tí nữa mình cho vô đó bằng xe luôn mang cái đôi giày ngầu không mình có để super boost mang vô chứ đây đều có kiến khu này cỏ gì kiến kiến nhiều lắm không mang đôi không mang đôi giày này vô là kiến nó cắn bỏ điện thoại trong xe đi đi vòng vòng hả mấy công nó gớt nữa. mà tôi sắn cỏ nha đây cho cho mượn cái cái len xa bằng bằng này đi sắn cỏ dễ dễ định sắn có một lần vậy nè thẳng đằng sau cái đổ đá lên vòng vòng á khi mình cắt cỏ nó không có đập vô tường mình nó không làm dơ tường hồn dư để cho còn ấy làm hết hụt chưa cái này mày bao bao nhiêu bao ta ừ không để ta ban ra đỡ rồi nè lúc bé đều đấy chắc phải ăn bữa ăn buổi nữa buổi là mình dismantle cái ờ, cái cái, ờ, cái stair này nè à cái mình, mình lấy cái đất cho đó cái mình, mình lấp mấy cái lỗ bên đó là mình quăng cỏ là được rồi đó ừ. chỗ này là tương đối được rồi thì chắc xuống cho xuống chỗ đó đi hai à, ba xe xuống đó rồi rồi xong nếu mà mệt mẹ à. man yeah, dạ, tại chỗ đó nó cao chỗ này nó thấp còn không cho muốn nước chỗ đó xuống đây nó chạy tới đây cái đi về hướng kia mình nó chàng cho đi nữa nó vô nhà mình á cho nó chạy chạy như đó nó cao nó chạy xuống nó đi được cái cái rỗng đi đi xuống đó rỗng này nè cái này cho nó cao cho nó chặn nước lại nó đi xuống đó luôn đi về chỗ cái à, cái lỗ bên đó đó mặt le lưỡi luôn hên xuống cơn mình nó có cái cây này cũng đỡ à không có cây này cũng đỡ đứng chung nắng trời nắng này lấy cái mệt mà nôi yeah. Woo. bữa nay nắng lên ờ, gần 8 bữa nay 84 cái Billy hả today is 84 right the, the weather yeah sáng coi weather nó nói là bên đây lên tới 80 ờ, 84 ờ, trời nắng 84 84 độ Tampa cái đó bọn Steven cũng mới uh, order trên Amazon gắn vô buổi tối cái nó mở lên buổi xe ban ngày cánh tắt cái đèn nó có trăm mấy à buổi tối à buổi tối tối mở lên cái là sáng nguyên một góc trời luôn đó về kia luôn có không vậy đáng đồng tiền bát gạo có trăm mấy chục đồng à mình tự gắn nha người đó trăm mấy chục đồng mày mướn người ta gắn cho khả thêm cả trăm đồng nữa tiền gắn chạy dây điện ra đó làm con làm con tắt trong này chạy ra dạ, yeah. con trốn cho game cô phải ok làm tí cái này để cho nó xong này cái nghỉ mệt quá chỗ cũ nó đổ mình nó không đổ hết nó đổ tao mới đổ quá dạng cũ <laughs> ừ. tưởng chỗ cũ nó đổ chứ đổ mà hôi tốt mà hôi chơi chỗ cũ nó đổ đường tí à, nó đâu có đổ đường nào đâu bờ hổm với đó toàn là cỏ với cát nào mưa xuống nó lầy vậy chứ không ừ. đổ cho nó sạch sạch một tí vừa nhổ cái cỏ đó cái mình cái miếng nào dư á à. cho nó xuống cái mình đổ trong kẹt đó cho nó sạch sẽ lại tí dơ quá à. làm con tí mệt chết luôn đã không giờ vô cũng mát đỡ không có gió này nóng nữa thôi luôn rồi kêu cha ông chạy ông ống nước từ đây thẳng lần sau phải không ừ. cái chạy xéo qua bên đó Chạy cái dòi. chạy cái dòi hả ừ, chạy cái gì ống nước ra trước rồi tới đó là mình mở cái giống như cái à, cái phao xịt á à. cái mình gắn cái à, cái aroma được vô tới giờ cái nó mở lên mới mua hai cái rồi bên đây cái bên kia cái có thể coi thử nó quớt cái đầu cái mua tiếp đây mua cái đó mà lần đầu mình chơi phải không dạ. mua nhiều quá anh khi về nó nó không quớt gít nó không chạy mới giờ lỡ giờ hai tiếng đồng hồ hai tiếng rưỡi đồng hồ Crystal Lagoon làm Crystal Lagoon Mini Lagoon chơi rồi chơi cái mini lagoon này mọi, à, mọi, mọi người có thấy uh, this is a à, pond view This is Palm View yeah. Nhìn ra là một đồng cỏ Giống như Palm View ấy chưa, Mới sang bằng đường tí à Chắc ngày mai mốt ra chơi khúc đó nữa Cho nó bằng ra cái đầu cái uh, liện hộp cỏ chai cỏ nó mọc lên cái hồ bơi mới liền phân xuống liền một phân này phân cỏ còn ban cái này ra lắp mấy cái lỗ đó cho nó bằng xuống dễ cái này cao cái này cao nước nó tràn về hướng này trên này nó tràn xuống đi hướng về hướng đó nó ra cái ống nó chạy xuống sông còn cái hồ này chắc để gì cho nó chứa nước đi cho nó tạm thời vậy đi từ từ đến tiếp ăn cũng mấy ngàn bạc đó bây giờ tới giờ đi về mệt quá nhờ có ăn con Billy giúp thôi không kìa hay nãy giờ mệt đừ chân ông nội cũng vậy luôn rồi go home đợi nó chạy nó giờ oh nóng nóng rồi tám mấy à mà đứng ngoài đứng ừ, đứng ngoài nóng à công nhận là nó muốn nhức, đầu luôn á Billy hả yeah. cuối cùng cũng xong được cái lỗ đó hả cái kia ra trong tí nữa cái mình liền cõi nữa là nó nó lên được không à. chắc cũng phải ba ba tầng đó ba tầng nó mới lên thì sau này mình mình có xây nhà nữa thì mình à, mình à, lắp sao về hiện tại cho để gì à. rồi cái chỗ đất mà nó lụng hủng lụng á à. mình ban cho thẳng ra cái mình luyện luyện luyện cỏ nãy mình mua đó mình luyện lên cho nó mọc cỏ lên là lỗ thành cái pan cái, cái đó thành cái uh, à, mini lagoon <laughs> anh ta kêu Crystal Lagoon mày kêu mất Lagoon đi bạn với bạn no swimming no swimming yeah mình để yeah chắc nào mua mua cái bảng để lên không à, để bảng no, no, swimming. no swimming